bước mênh mông lang thang ta người trên cao bay qua chân trời và theo gió cuốn trôi đi bao nhiêu mộng mơ ngày nào mình cùng giờ quen nhau và đến bên nhau vui quên